em mang cái máy này vào thì uh, nó sẽ báo dung cho em biết là tài nó sẽ dùng hai cái xỉu dùng một cái đấy cứ thế một đánh thôi đây anh bật luôn này anh để luôn cái đĩa nó dùng cho em nghe trực tiếp luôn đi đây. đây em chọn mấy hột đi chọn ba hột đây đấy để ba hột này đấy đây nhá anh bật luôn nhá em lắc luôn đi cái này này cứ bỏ ra tài nó sẽ rung hai cái xỉu rung một cái nhưng mà này rung hai cái là tài này em mở ra 11 điểm tài đúng không em xong tiếp đi sóc bao nhiêu cái được thoải mái luôn cái này rung một cái này đánh xỉu ờ, đấy rung một thì mình đánh xỉu rung hai mình đánh tài đấy, đánh kiểu gì được cứ mình cứ mang cái này đến là đánh thôi em xong tiếp đi rồi dùng hai cái này tài em mở có phải tài không đấy tài. đây em, em cầm đi để xong chưa bỏ bất cứ đấy. trong người đâu ừ, em cứ đều đúng không cất vào trong đây dạ ừ. dùng mấy cái một cái à. một cái một cái đấy xỉu tám chín điểm xỉu này ok chưa tiếp tục rồi mấy cái hai cái hai cái đúng không hai cái 16 điểm tài này ok chưa yeah. Dạ. đấy cái này chỉ cần mang vào là kiểu gì cũng kiếm tiền đấy và sau này cần cái gì cứ bầu cua tài xỉu sóc nữa cần cái gì ra luôn anh nhé dạ. đây đây rồi còn cái này này khi chơi xong tắt công tắc nó đi đấy nó có công tắc yeah. Dạ. tắt mở đây tắt nó đi ừ. còn ờ, giờ ra em ra quầy tính tiền nhé dạ đây cảm ơn anh ta anh em xem kiểm tra đồ đạc đấy em chơi chơi anh em kiểm tra đi nắp cái hộp kiểm tra đi nắp rồi <clears throat> ok không ừ. ai ai có điện thoại xoay xoay đèn đi nào cứ để cứ lấy bao lấy bao bằng nhau tí đây bốc qua hột trước đây đâu rồi hột 12 này ừ. đây ngoài đây đấy ừ mà thế, là được rồi bao tự nhiên lau khô của hộp phân nương này lau khô của cái đĩa đây đấy Ôi. nó lau đĩa nó lại đĩa đi ờ đều chưa ừ. đều hột đĩa kia ok nhá dạ. ờ, okay. chơi này chơi chơi tôi làm cái nhá có tài có okay. đánh nhá rồi xỉu ai Ôi, đánh, đánh luôn nhá đánh luôn đi mày chơi chơi tài xỉu anh em xỉu 10 triệu em thua 50 ờ, triệu cái mở tiếng đầu rồi xỉu 10 triệu này anh xỉu hai chục đi ừ. cái mở này cần hết à xỉu tài này đấy buồn ừ. này chết rồi 12 điểm tài này ok không 5 triệu tài Nhận tài 5 triệu rồi, nhận 10 triệu rồi Xỉu 20 Xỉu 20 rồi Xỉu 15 triệu này 15 triệu này Đấy Xỉu 20 triệu này 20, 20 triệu anh em một cái này Tài uh, ăn hết này Bán hết mặt xỉu rồi Ai ăn thì mở này Mở, em mở Em ăn hả? Rồi ờ, đi em mở đi Ui giời ơi Này, mặt xỉu của em này Đây bao nhiêu nhỉ? 5 triệu này 5 triệu này, đây bao nhiêu nhỉ? 10 triệu 10 triệu về đây đấy chưa đâu tiếng là tiếng thứ hai thua rồi sáu điểm à chảy máu rồi chảy máu rồi tá xíu anh ơi 20 triệu xíu mày, ơi 20 triệu xíu à 25 triệu xíu 25 triệu xíu 15 triệu xíu này 15 triệu xíu à Ăn hết mặt tài này Bán hết mặt xíu em này Em Đấy. mở Mở thì ăn, ăn thì mở Mình đánh chống nè, Xíu Ôi, Ôi, Ôi tài lại 14 điểm này chỉ ăn này điểm gì bao nhiêu ơi ba triệu quan 10 15 20 25 30 này 30 về này vâng, xin nhé về nhá câu tài này chết rồi đánh cái lắc tiếp à 14 ờ, điểm tài này điểm thế nhỉ ôi chết rồi 10 tài xíu nha anh em ơi hai triệu xíu à tài không ơi tài này rồi anh tay rồi nốt nghỉ rồi bốn chục à? nhận bốn chục rồi à? mười triệu tài à. cái cân này đánh khắc nguồn ấy tài vào anh đâu không đánh cái mở tài xỉu sợ đấy đẹp đấy nhỉ Ô, đánh mày tiền rồi. Đây ba chục hả? 40 anh. Một. Anh em đánh nhá, nghỉ ơi. Ba này. 40 này, sao bàn này đỏ thế nhỉ? Vâng, xin nha. Xíu 6 điểm ai? Ok không ơi. em đánh theo cái này đỏ này. Tài hai chục, đánh đánh treo ra sao các nó dừng. Em 50. Còn bắt tôi mấu nốt này. 50 này. 50 này bán hết mặt tài cho em này em ăn thì mở này em ăn thì ăn thì mở nha. ờ tài ui, ui giời tám điểm này ui. ăn tài vô về em ơi năm chục không mười à, hai mươi à, ba mươi bốn mươi ba mươi năm mươi xỉu à. ai em còn này đánh không thôi hai cái đánh tiền đánh chứ thế còn mỗi tôi và đánh à tôi nghĩ trước nhá anh đánh em 50 ờ, tài 50 tài đánh được không một hai ba bốn năm này bán 50 triệu xíu cho em này ăn mở này em mở nha ok xíu xíu ui Vậy em mang luôn nha ăn 50 triệu này. thế à. đây còn 50 triệu tí xuống xe anh giả nghỉ đi có hai người dạ. chơi gì nữa thôi không chơi nghỉ đi, đi. Ôi hôm nay đỏ thế, cảm ơn mọi người nha. Chào tất cả anh em nhé. Thì ờ, trong cái cuộc chơi và cầu bạc thì sẽ người thắng, người thua, người mất tiền và người được tiền. Thì làm sao khi mình vào sân chơi đấy, mình sẽ là người được tiền thì đơn giản mình phải có những đồ chơi có thiết bị bịp thì mình mới có thể thắng được thì hôm nay đến với cái video này tôi xin giới thiệu anh em những bộ đồ chơi công nghệ tiên tiến hàng độc quyền mới nhất của công ty tôi tôi xin giới thiệu anh em khi anh em có những đồ chơi này có sản phẩm này thì cam kết anh em sẽ là người giành thắng thì hôm nay đến với cái video này tôi xin giới thiệu anh em về bộ đồ chơi mới nhất của chúng tôi về đồ chơi tài xỉu và đồ chơi bầu cua và cuối cùng là tôi sẽ giới thiệu anh em về những công nghệ game những phần mềm chơi trên điện thoại giúp anh em chơi giúp anh em giành chiến thắng thì à, đây tôi xin giới thiệu anh em đây là cái máy để anh em chơi đánh tài xỉu đây là cái máy nghe hột tài xỉu ờ, không tang 100 trăm không tang thì làm sao không tang thì khi mình đến sân chơi người ta thì hoàn toàn nắp đĩa hột là của người ta trực tiếp cho người ta làm cái anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy này là cam kết khi anh em đứng dậy anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé còn sau đây tôi sẽ test cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi và cách sử dụng bộ đồ chơi này thì ở đây là tôi đã chuẩn bị ít à, một ít hột tài xỉu thì hột đây là tôi đã ngâm sẵn vào nước muối anh em nhé thì đây hột nổi hết thì chính của anh em đây là hoàn toàn là hột trợ hột bình thường đấy thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra tôi lau khô đi anh em nhé ừ, lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu tôi sẽ lau khô đi đây, lau khô đi anh em này ừ, lau khô đi đây là cái thanh nam châm anh em nhé đây thử luôn anh em này nếu cái nắp này mà nó sẽ là cái nắp bịt thì anh em chỉ cần thử nam châm nó sẽ hít chặt nhưng nắp này anh em nhìn là hoàn toàn bình thường không hề hít thì chính đó anh em nắp hoàn toàn bình thường đĩa này Đấy, không hề hít Đấy, đĩa hoàn toàn bình thường hột tài xỉu anh em nhìn nhé này hột này không hề hít luôn Đấy, thì chính đó anh em là hột nắp đĩa đây là hoàn toàn bình thường đúng không anh em đây tôi xoay đèn luôn vào cái hột tài xỉu cho anh em xem luôn này Đấy, hột này xuyên hết này xuyên hết này xuyên hết này đúng không anh em đấy hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường đúng không anh em cách chơi cách sử dụng của cái máy này thì rất đơn giản anh em đến sân chơi anh em sắm cho mình một cái máy này thì anh em nút vào trong người khoảng cách bắt xa nhất là 5 mét đổ lại cách chơi cách sử dụng rất đơn giản đây nó sẽ quay công tắc đấy và anh em cầm vào sân chơi anh em đút vào túi quần túi áo và đút vào trong người thì cách sử dụng rất đơn giản anh em nhé đây tôi sẽ hướng dẫn anh em này anh em mang vào sân chơi thì khi mình vào sân chơi thì ba ván đầu tiên anh em không đánh thì để làm sao để máy này nó thu cái âm của cái hột tài xỉu và nó báo rung và cho anh biết được ra tài ra xỉu nhé thì ba ván đầu tôi không đánh nhé đây tôi sóc cho anh em xem này một ván này ván này là 16 điểm tài này hai ván này ván này là 10 điểm xỉu này ba ván này ván này là 12 điểm tài này. bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem cái máy này liệu có chuẩn xác hay không anh em nhé như con này 100 trăm tôi sẽ đánh xỉu anh em nhé mở này 10 điểm xỉu Đấy, chuẩn một ván luôn 100 trăm con này tôi sẽ đánh xỉu tiếp này 9 điểm xỉu hãy chuẩn hai ván luôn đánh hai ván chuẩn cả hai luôn 100 trăm con này tôi sẽ đánh tài anh em nhé mở này 13 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em cái này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh xỉu nhá mở này 7 điểm xỉu Đấy, rất là chuẩn xác 100 trăm cái này tôi sẽ đánh xỉu này 4 điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn luôn anh em đây sóc mạnh sóc thịt đều chơi hết nha anh em nhé đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em chỉ cần mang theo cái máy này là anh em chơi là anh em phải giành thắng con này 100 trăm tôi lại anh xỉu à anh em nhìn chưa 8 điểm xỉu rất chuẩn xác với anh em à, tôi tắt cái máy đi này thì ở đây là cái máy nghe một tài xỉu như vừa tôi test cho anh em cái độ chuẩn xác của nó gần như tuyệt đối luôn đánh con nào chuẩn xác con đấy còn đây là cái sản phẩm để máy đánh bầu cua thì đây là cái máy tiên tiến hàng độc quyền mới nhất của công ty tôi thì anh em đến sân chơi bầu cua thì anh em chỉ cần mang theo một cái máy này thôi là anh em phải giành tháng thì đây tôi chuẩn bị sẵn một ít hộp bầu cua đây đây anh em nhé hột bầu cua tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua này lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua để lấy những hột uh, xốp nhé à, lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua thử luôn năm trăm anh em này hột này không hề hít này chính của anh em hột bình thường này đĩa này không hề hít này Đấy, nắp này cũng không hề hít luôn này Đấy, nắp đĩa hột hoàn toàn bình thường luôn anh em thì sau đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em này cách chơi của sản phẩm này rất là đơn giản đến sân chơi bật cái máy lên đấy và ba ván đầu tiên thì khi anh em đến sân chơi thì anh em không đánh để nó máy phân tích và nó báo dung về cho anh biết nhé một ván này bỏ này bầu bầu cua sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé hai ván bỏ này hai gà một cá ba ván bỏ này hai nai một cua bắt đầu tôi đánh cho anh em xem này cái máy này 100 trăm nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ có tôm nhé mở này một tôm một gà một nai Đấy, rất là chuẩn đúng không anh em con này 100 trăm tôi sẽ đánh con nai anh em nhé mở này một nai một tôm một gà Đấy, rất là chuẩn đánh hai bán chuẩn cho hai luôn con này 100 trăm tôi sẽ đánh con bầu anh em nhé mở này một bầu một tum một nai đấy ba bán chuẩn có ba luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được hết anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được đều có thể đánh được 100 trăm con này tôi sẽ đánh con gà anh em nhé mở này một gà một cá một ga nai đấy, rất là chuẩn đánh vào nữa này 100 trăm con này tôi sẽ đánh con cá này mở này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn thì, ờ, đây là cái máy đánh bầu cua à, sản phẩm như vừa tôi test cho anh em đây bóc luôn hột đây cho anh em xem này đây cái sản phẩm này anh em chơi thì cam kết với anh em anh em sẽ là người giành thắng thì khi anh em lấy sản phẩm của tôi thì anh em phải qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng cửa hàng trực tiếp luôn còn làm ăn thì nói chung là cái chữ tín lúc nào đứng hàng đầu anh em nếu mà anh em muốn chơi muốn thắng thì anh em cứ qua trực tiếp cửa hàng tôi nói chung là anh em làm quen với nhau anh em bỏ chút thời gian qua tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng những bộ đồ chơi này giúp anh em chơi anh em giành thắng còn sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em chơi anh em giành thắng trong trò chơi game trên điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại thì đây anh em nhé đây là cái máy đánh tài xỉu của đây máy đánh bầu cua nhé cách chơi rất là đơn giản thôi đây tôi sẽ bật màn hình nó sáng lên và tôi sẽ test luôn cho em thì sau đây tôi sẽ đánh luôn cho em này ừ. đây là những cái phần mềm mà trực tiếp tôi đã lập trình ra và tôi là người biết trước kết quả chơi thì anh em có thể đến bất cứ sân chơi nào anh em chơi đến sân chơi người ta chơi trên máy người ta mình vẫn có thể chơi và biết trước kết quả chơi sau đây tôi đánh cho anh em nhé đóng này mở cho anh em xem này ván này là tài này mở nữa là cho anh em xem này ván này là xỉu ai 100 trăm ván này tôi sẽ đánh tài này anh em mình chưa 13 điểm tài 100 trăm ván này xỉu ai 10 điểm xỉu chắc chắn con này có xỉu ai 9 điểm xỉu 100 trăm con này anh ta này 14 điểm ta Đấy, rất là chuẩn xác đánh bầu cua cho anh em xem này con này 100 trăm đánh gà này Đấy, có một gà hai bầu Đấy, rất là chuẩn 100 trăm con này tôi sẽ đánh con ờ, gà tiếp này một gà một cua một bầu chắc chắn vào này tôi sẽ đánh con bầu này mở này Đấy, một bầu hai cá Đấy, rất là chuẩn xác đánh tiếp cho anh em một ván nữa này 100 năm con này tôi đánh con ờ, cá này một cá một bầu một tôm tiếp cho anh em một ván nữa này chắc chắn con này tôi sẽ đánh con ờ, nai này anh em chưa đánh con nào chuẩn vào đây luôn sóc đĩa này mở anh em xem này mở tiếp vào nữa này chẵn này chắc chắn vào này sẽ có chẵn này đấy, xuất đôi này đấy, rất là chuẩn luôn anh em 100 trăm đánh nhẹ này ba đen này 100 trăm tiếp tục đánh lẻ này ba đen tiếp này chắc chắn này lại có lẻ này ba trắng này 100 trăm đánh chẵn này sấp đôi là anh em chưa rất là chuẩn xác luôn thì hôm nay tôi làm video này trước tiên là giới thiệu anh em hai cái bộ đồ chơi công nghệ tiên tiến mới nhất của chúng tôi vừa công ty tôi mới làm xong mới ờ, test cho anh em xem cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi cái sản phẩm này sản phẩm này là 100 năm không tan anh em đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sới nào anh em chơi anh em đều phải giành chiến thắng còn cái game này thì là khi đến bất cứ sân chơi nào anh em chỉ cần alo tôi qua số điện thoại hiển thị màn hình là tôi sẽ cung cấp cho anh em phần mềm cái quy luật cái công thức để anh em chơi anh em giành chiến thắng còn ngoài những đồ chơi ra thì chúng tôi còn rất là nhiều đồ chơi thiết bị công nghệ cao khác nhau với hơn năm, 15 năm trong lĩnh vực về những đồ hình công nghệ cao thì anh em nào cần quan tâm bất cứ lĩnh vực nào thì anh em chỉ nhấc máy lên liên hệ qua số điện thoại trên màn hình là chúng tôi sẽ tư vấn anh em giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình và cuối cùng thì tôi xin chúc anh em là những người khôn ngoan là người giành chiến thắng của sân chơi của anh em xin chào anh em